Hả? Vui Ôi mẹ cameraman. à, chú đừng đây. Chú đừng đi thích quay không? mà con nhắm điện thoại đi <coughs> quay quay tí nữa đăng lên YouTube. mày ngồi mày ngồi chung với với đốm đi 滚！